Papa yêu mày lắm Không phải tại anh, cũng không phải tại em Là do tiền chưa có nên chúng mình chưa cưới nhau Thân trai như trái bận trôi Do dập này xong rồi biết tắm vào đâu già chờ ngày anh chúng số rước